아, 돌아가셨어요. đau đúng không đau đúng không Không đâu. anh đúng rồi rồi tay này dựng chân này bạn ờ từ từ từ đây rồi ráng cái chân này gác qua bên này một cái nữa rồi là tiếp rồi phải đổi lên nữa không chị cái này mua cái này đây nè phải này trái này trái không được đúng rồi đó ừ, thì về nói xuống cái bài nhưng mà đây đẹp hơn kia đẹp hơn đẹp hơn đẹp là trái khỏe hơn sao nó đang còn yeah yeah qua bên kia còn đúng không được không ừ. rồi xong cái mình rồi mình dám sẽ giấy lên được không rồi xong mình rút ra này, đúng rồi đẹp duỗi đầu gối xuống và <laughs> mình bước chân trái qua đúng rồi không kẹp sụp đúng rồi những thằng sụp đó được không được Ồ. đó được không gọi sụp Ồ, thôi tiếp kê em tiếp kê mà em là angel mà hỏi <laughs> xong cái này thì dùng cái cọc sư ảnh rồi mình ráng này mình cho hai tay đúng là như vậy rồi kéo tay cái lên luôn tay cái lên ờ đúng rồi đúng rồi đúng rồi rồi để cao lên xíu đó 오 멋있다 야 우와 I'm fly. 아, 잘하겠다. 어지러워 빙빙 돌아 맘고 Thử tiếp vào cái này nè. Anh làm. Ồ anh đúng mà Anh đã cho biết Không không Anh, Anh biết mà. Ồ không không không anh, anh, anh, anh rồi, anh rồi 뭐 어떻게 하라고? rồi thử đi chị chị anh đi chị Dạ Nè Nhâm Lại một bùi mình nó hơi trơn Đúng rồi Dạ 우리 하가 하는 거 보니까 이게 보통 힘든 게 아니네요. 지금 여기에 겹쳐가지고 여기에 이 봉을 겹쳐가지고 하는 거고 상당한 그 힘이 필요합니다 손에도. 오. 예쁜데? 댐마. 꺼내. can do it. you can do it. wow. wow. bây giờ trái đất nó quay ngược lại. 어지러울 거예요. 요. 요. 제대로 배우면 멋있겠는데? 하, 커, 컴. 커. 어? 어려워요. 너무 어려워요. 어, 그래? 그 땀을 뻘뻘 흘리고 있어요, 지금. 지금 여기가 끈적끈적. 어이구. 오케이, 헙디, 헙디. anh phải nói học đi 헙디, 헙디, 꼬랭, 헙디. 네네네, 네네, 네네, 네네, 네네네. 네, 네, 네. 하나를 배우더라도 진짜 열심히 배우네요 우리 하 오. 유. 이제 제법 하네. 감사합니다. 아. tất cả đau tất cả đau hả ngày mai rất đau ngày bây giờ bình thường ngày mai rất rất rất đau <laughs> đau nhiều nhiều ngày mai đau nhiều nhiều ok ngày mai làm việc đi à, em biết mà em đâu có xin nghỉ đâu nhẹ nhàng thôi rồi vừa lại wow. rồi xong rồi cái điện thoại lên dạ. đúng rồi xuống ừ rồi xong ừ rồi con đúng rồi được không rồi xuống à. bạn đây à, vậy là mấy người diễn trong ba rồi đó chắc cũng phải ghê luôn ha tay nó run run run đó mình kéo lên này hai ba kéo lên kéo sao luôn. chị rồi tay kéo lên này hai ba ủa cái chân lên luôn kéo lên ủa gì <laughs> hả thôi chị đụng bơi xuống đi cao quá chị kéo không tới không hiểu lại không bơi 되지. 나 안 돼. 안 돼. lực không dữ có. lắm luôn á trời em Ăn không có. Chúng ta không có. chúng ta ngủ nhiều nhiều mà ăn nhiều nhiều ngủ nhiều nhiều là sao cái này baby 마탕. 와 올라갔어. rồi thẳng cái 야 올라갔어 올라갔어. 오. 오. 되죠? 야 오늘 얘 잠 잘 자겠다 홈라인 홈라인 M1 메이저 5 양호 와 em được không không biết hai chân là cái cột được rồi chân này bắt lên chân kia chân nào cũng được rồi chân ngoại vũ đó 아 엉덩이를 넣으라고 아 몽. Dạ, Ờ, không. ờ. Rồi, hạ bạn Rồi chân nào cũng được, chân nào Rồi chân kia duỗi lại, đó Như này. À, Đúng vậy rồi, hả? đó Đúng rồi 전체적인 그림은 예쁩니다. Rồi, nhẹ nhàng thôi, đéo lên trời ơi. 이거? 어디? 어디? 너무 알아요? 너무 어다워? 어다워? 어! 숨 쉬어야지 숨! 숨 쉬어야지 em ngủ đây nha Số đó làm sao Chết rồi Đi ra đó 돌아 돌아 어? 야, 야, 야, 야. 안 돼, 안 돼, 안 돼. 컴들, 컴들, 컴들, 컴들, 컴들, 컴들. 음. 오케이, 수고했어요, 오늘. Lên thì là sẽ rất là đau Nên là mình mình vừa vừa thôi rồi em hiểu rồi vậy là được rồi đúng không ok đúng không 음. chị chị nhảy thử một bài cho em coi được không à, ý là bình thường em thấy mấy chị hay là nhảy trên youtube hay là sao đó cho em coi em muốn coi thử là nguyên bài nó như thế nào ví dụ như là một bài múa hả? dạ À, dạ <laughs> 어, 저, 저도, 저도 실제로 본 건 처음인데, 와, 진짜 대단하네요. 와, 선생님, 대박, 와. 엥. Học 1, 2, 3, 4, 5 Được năm Nhiều được. năm Không, hôm nay, một ngày được Một ngày không được Được 수고했어요 Trời ơi Ý là Dũng Ê, ông ba không được mà Ông ba không Được Tướng Tướng Tướng Tại sao không được Không được, không được 오늘 하가 폴테스 때문에 너무 고생해서 가는 길에도 바로 잠들어, 잠들어 버렸습니다 오늘 하 고생했어